ở đời á có những người á bạn giúp họ một lần thôi nhưng mà họ nhớ ơn bạn cả một đời và cũng có nhiều người á bạn giúp họ rất là nhiều lần đến khi xong việc á họ quên mất ơn tình của bạn và có một loại người rất là đặc biệt họ chỉ kết thân với bạn khi họ cần sự giúp đỡ của bạn đừng nghĩ á bạn sống tốt với ai á thì người ta sẽ tử tế lại với mình có khi anh chị em ruột thịt với nhau còn không được như vậy nữa kìa 情谊呀，比天